Cảm giác bị công an bắt xe như thế nào Thảo? Bước qua đời nhau Để làm nhau đau Để làm nhau không gặp nhau Không muốn chờ Mình bước qua đời nhau Để lại thương đau Để ngày sống Đúng diễn luôn Được chưa? Có 500 Dạo này lướt tiktok thấy sao Thảo? Anh viết đôi bài tình ca Cùng đôi mắt hồng <laughs> vì ta vâng là là lướt xuống ấy đi nói đâu đi lướt xuống à về về ngoài quan trọng đến thế à quan trọng đến thế sao dù ngày mai bão sông ngập trời <laughs> dù em đã yêu ai mất rồi đi chơi vui vẻ ai cũng thấy về nhà mẹ chửi mấy ai hay <laughs> Thảo ơi đưa xe không xe mẹ mua đua mẹ mắng <laughs> vậy là phải lớn lên rồi tự mình gánh vác cuộc đời tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi cậu hai em đợi cậu sau này cậu cưới em nhé bóng đò cập ngang bến sông biết anh sang lòng em vui thầm viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gửi trao tình em ôi dạ đúng là vườn hoa đẹp nào cũng có gai chảy máu rồi nè <laughs> sợ cười à mẹ ơi hạt bay tăng nghi án nhá ờ, <laughs> ăn đi ăn đi anh có về xứ nghề với con đã tự ngã mà không phải ai xô đẩy con không thể về với gia đình nữa rồi con đã mẹ một lời xin lỗi kiếp này con không thể nói con nợ một cô vợ hiền con nợ mẹ muốn đưa cháu ngon